một người còn tim tan vỡ vì yêu lắm say một người một người không phải nỗi nhớ người kia đã quên lâu rồi một người còn tim tan vỡ vì yêu đắm say một người một người không phải nỗi nhớ người kia đã quên lâu rồi tim lại đau em khóc thật lâu để nỗi sầu qua màu trên tay là ly rượu cây càng say mê nỗi đau phai màu nhưng sao càng uống lại càng đau hơn hay vì muốn ở gần nhau hơn không bao chẳng ai lại quay về nơi mà những niềm đau kia bắt đầu một ngày nay đến cô đến thở than buồn thì uống để giết thời gian ngồi ngắm nhắm ký ức vỡ tan nỗi tình yêu là thứ tồi tàn đồng hồ báo đã bốn giờ hơn buồn thì vẫn kéo đến từng cơn càng rằng sẽ con tim vỡ đôi cho dù em giờ đã không phải nỗi nhớ người kia đã quên lâu rồi một người còn tim tan vỡ vì yêu đắm say một người một người không phải nỗi nhớ người kia đã quên lâu rồi